Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay ờ, chúng tôi ờ, xin gửi đến quý các bạn video hướng dẫn tháo lắp các bộ chia hạt cái sàng tra hạt của con máy gieo hạt 18 răng à, con máy gieo hạt đời mới thì à, đây tôi sẽ giới thiệu qua chiếc máy một chút thì máy à, gieo hạt đời mới 18 răng 18 mỏ do điện máy Cường Linh nhập khẩu và phân phối thì à, nó nguyên bản của nó thì có 18 mỏ như thế này chúng ta có thể thay đổi được 18 à, mỏ 9 mỏ hoặc là 6 mỏ và khoảng cách thay đổi của nó có thể là từ uh, với uh, với với uh, 18 mỏ như thế này thì khoảng cách của nó là 10 phân khoảng cách giữa hai hạt của nó là 10 phân còn ờ, với 9 ờ, mỏ thì khoảng cách của nó là 20, 18 ờ, phân và với khoảng cách 6 mỏ thì chúng ta sẽ được khoảng cách là 28 phân để ra hạt ngô tỉa bắp thì máy cải tiến công nghệ mới có thêm bộ phận kiểm tra cái khả năng ra hạt của máy thì nếu mà lỗ nào chưa có hạt thì máy sẽ tự động báo đây nó sẽ báo nó sẽ kêu báo như thế này đấy lúc sử dụng thì nó sẽ kêu không có hạt thì nó sẽ kêu như tít tít như thế này để mình có thể biết được là cái lỗ đấy chưa có hạt giống và chúng ta sẽ có thể là dùng để bỏ thủ công được để tránh hiện tượng là không đều cây hạt ờ, hạt giống lên không đều sau này thì ờ, đây là cái ờ, máy đây là cái lỗ để cái chỗ để bỏ hạt ở đây chỗ đi bộ hạt giống ở đây chúng ta vừa lắp ra đây đấy bộ hạt giống ở đây lắp vào và chúng sau đấy chúng ta để đi thì đây là cắt mỏ cái mỏ của máy ở đây cái mỏ của máy thì được làm bằng à, thép chống rỉ đây rất là bền rất là tốt ở đây thì là có các à, đây mặt bên của máy thì được làm bằng à, lớp nhựa nhựa màu vàng này rất là cứng đấy rất là chắc chắn ở đây cái mỏ này thì khoảng cách của nó hiện tại đang là độ sâu xuống đất thì tầm khoảng 6 phân như thế này thì ờ, quý vị và các bạn ờ, cần ờ, khoảng cách xuống sâu hơn thì chúng ta chỉ cần tháo hai cái nắp này hai bên thì chúng ta tháo hai cái chúng ta tháo cái nắp đỏ này ra và để gieo hạt sâu hơn thì nó sẽ xuống được khoảng 7 đến 8 phân đấy còn đây là phụ kiện kèm theo máy thì đây là cái cần để lắp vào máy để chúng ta đẩy này cái cần đẩy tay này còn đây là các bộ chia hạt sàng chia hạt bộ tai hạt có chia hạt à, ba lỗ này ba hạt này có thể dùng để à, gieo à, để gieo lúa nương đấy đây là hạt lớn hơn đấy hạt này lớn hơn đây hạt này có thể dùng để gieo hạt ngô được này đấy rất là nhiều sàn đây hạt to này có thể gieo được hạt đậu đỏ này hạt đậu dài dài to to đấy rất là nhiều còn ờ, từ trong túi này là cái túi phụ kiện kèm theo máy thì gồm có các ờ, đây các ờ, chia hạt này, rồi cái lò xo ốc vít kèm theo còn đây ở nắp này thì dùng để lắp thay vào cái bộ này trường hợp lắp vào chia hai hạt ba hạt cùng một lỗ thì chúng ta sẽ dùng cái nắp này đấy thì sau đây ờ, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn ờ, thay thế thì ờ, đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái nắp máy cái nắp nắp ở cái bộ phần che chắn này của máy ra thì chúng ta phải dùng tay bấm cái nút vào và chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ đấy tháo cái nắp ra đây là bên trong này thì có vòng bi ở đây đấy, rất là chắc chắn này đấy rồi chúng ta sẽ tháo ờ, luôn hai cái ờ, này ra <coughs> thì ở trong máy này thì ờ, có hai cái chia hạt ở đây hai cái cần gạt hạt ở đây thì nguyên lý hoạt động của nó là chúng ta sẽ lắp vào đây lúc mà cái hạt nó sẽ rơi xuống đây ví dụ cái hạt nó rơi vào lỗ đây thì cái lúc cái cần nó quay đấy thì nó sẽ gạt cái hạt này ra khỏi lỗ đấy nó khác với con 989 là con 989 và con 999 thì ờ, nó chỉ có một cái gạp thôi thì nhiều khi cái hạt nó còn mắc ngang của cái lỗ này còn đối với con 18 lỗ này thì nó chỉ cần gạt thế này luôn là cái hạt này nó là ra hết hết lỗ luôn nó không mắc được ở trong ờ, cái ờ, lỗ của cái cái chia hạt này đấy chúng ta sẽ tháo luôn cái phần trong này ra đây quý bạn để ý lúc tháo cái phần trong này ra thì ở đây có một cái cái cái này này lẫy. đấy cái lẫy này là để ờ, phát hiện ờ, kiểm tra lúc ờ, nào có hạt lúc nào không để cái hệ thống cảnh báo ở đây thì chúng ta phải ẩy cái này ra chúng ta phải đẩy cái này xuống để tháo để cái cái cái cái cái cò dưới này nó vào thì chúng ta mới lấy ra được cái này là tác dụng để dùng cho cái này đấy dùng cho hệ thống cảnh báo có hạt hay là không thì ờ, nếu mà chúng ta sử dụng ờ, hai hạt hai hạt trên ờ, một hàng một lỗ hai hạt một lỗ một hàng đối với đây cái này là có thể sử dụng hai hạt ngô này hai hạt ngô đây tôi đang nói ví dụ như trường hợp là hai hạt ngô thì chúng ta sẽ dùng hai cái khay như thế này đấy và dùng thêm cái trắng này cái nhựa trắng này kèm theo này và dùng cái nắp xanh này đấy thì sau đây ờ, chúng tôi sẽ ờ, tiến hành tháo ờ, tiến hành lắp này chúng ta dùng hai cái chia hạt này chúng ta lắp vào đây cái khay này rồi ok tiếp theo chúng ta lấy hai cái chia hạt tiếp lắp vào cái khay tiếp theo đấy rồi ok chúng ta lắp một cái xuống rồi sau đấy chúng ta sẽ lắp uh, tiếp cái tiếp theo đấy chúng ta lắp chặt vào sau đấy chúng ta sẽ dùng cái ờ, trắng vuông này chúng ta sẽ lắp vào ở bên trên đấy kiểm tra chắc chắn này đấy sau đấy chúng ta sẽ tiến hành ờ, nắp thì ờ, nắp vào thì cái nắp xanh này cũng tương tự như cái nắp này thôi đấy chúng ta bỏ vào và chúng ta quay theo chiều cùng chiều kim đồng hồ nó sẽ có một cái lẫy ở đây nó sập vào cái lẫy này là được đấy thì với trường hợp ờ, gieo hai hạt một hàng như thế này thì ờ, máy sẽ không có chức năng ờ, kiểm tra hạt có hay là không mà với chức năng này thì chúng ta chỉ kiểm tra được ở trên một hạt một lỗ trên một hạt một lỗ một hàng thôi đấy đây là chúng ta tiến hành lắp xong cái phần là hai hạt một lỗ trên một hàng sau đây chúng ta sẽ tiến hành lắp một hạt một lỗ nhưng mà sử dụng cái khay to hơn ta sẽ tiến hành à, tháo ra Đấy, tháo ra thì chúng à, ta cũng thực hiện à, các bước tuần tự Để tháo ra Đấy, sau đây chúng ta sẽ dùng cái khay lớn hơn với cái khay lớn hơn này thì chúng ta chỉ cần dùng một cái gạt hạt như thế này thôi chúng ta một dùng một cái gạt hạt và chúng ta chúng chỉ dùng một khay thôi vì cái khay này nó dày hơn ờ, dày gấp đôi cái khay kia Đấy, lúc lắp thì chúng ta cũng để ý là chúng ta sẽ phải gạt cái cần này xuống này để cái ờ, lợi bên trong nó gạt vào Đấy, sau đấy chúng ta sẽ tiến hành ờ, nắp lại đấy thì đấy là sẽ hoàn tất sử dụng để lắp các hạt lớn như thế này dùng các khay lớn như thế này còn với khay nhỏ khay đôi thì chúng ta đây quý các bạn à, để ý thì à, sau khi lắp xong còn à, cái phụ kiện nào còn thừa ra này còn dư ra thì chúng ta nên cất vào một chỗ cẩn thận để tránh trường hợp mất để sau này có thể chúng ta sẽ mang ra dùng tiếp thì là không có dùng cho nên chúng ta phải cất cẩn thận như thế này đấy đấy là tuần tự các bước để chúng ta thay thực hiện thay đổi uh, bộ phận uh, chia hạt